có sai là khi không nghe mình do à AD thì cũng được rồi chết rồi nó sorry rồi không sao, sao. ok thôi mà mình đánh AD first game anh em nhá. chiều chiều chiều chiều chiều cái này bỏ tay cái này không có xin được xin á nói chung xin mà người ta cho thì còn còn còn chơi được mẹ rồi hai điểm qua tí về hai đội hình anh em nhá thì uh, à, đường trên đường trên chúng ta có na Nasus mà na Nasus đi với đây nữa thì thôi loại một em uh, à, đường rừng rừng thì Hecarim với Savannah thực ra thì Hecarim với Savannah thì Savannah ăn mấy ông à còn mid mid Ori này mình không rõ không rõ cái này không rõ lắm bot bot là bên tôi mẹ thua rồi đó <laughs> nhưng mà không sao dựa bằng cái, cái gọi là cái thực lực người ta gọi là bằng cái thực lực của tôi tôi tôi sẽ sẽ bớt phát được cái game này có người có người có người có người có người có người thì phải tròn rồi có người rồi à, không phải là cảm giác mấy ông mà là thật sự mình thấy uh, mình thấy nó gọi là sao ra đó là mình thấy thôi chứ thằng thằng sport nó không lui nó không chịu à drop Ui, nó che mất rồi đai mấy ông à sao sao sao nè nè nè nè xì lâu nè xì lâu nè xì lâu nè mẹ ông ơi kia góc là mẹ ông ơi không thực ra thì mình tính giết con Sabana, á tính là giết con sai mai về lá được xứ ra tại nồi đấu hai à mày lão nè đây đây đây đây rồi giao hết cái trọng trách này cho em hiểu có sai là khi không nghe mình do à Địt mẹ con rồng ra mà nó chạy lên tốt làm cái gì ta Trời ơi rồng giờ rồng giờ, giờ đi lên tốt làm cái gì ba Giờ ba Đây đây đây đây đây đây đây đây đây đã Rồi Bắn bắn một spot nào anh đi bằng luôn support anh đi ghê ác đó biết chơi đó nó nó nó núp nó núp không mày đấy biết mà biết mà biết nó núp mà mấy thằng ranh này núp và núp ăn chặt à núp và núp à núp bông núp bông núp bông núp bông tao bắn vỡ đầu Tao bắn vỡ đầu mày Tao bắn vỡ đầu mày Lúc Lúc <laughs> với chúng tôi à Giờ mình đang phân vâng vân không biết lên đại bác hay lên uh, lên ma vũ nè, Lên đại bác thì bắn xa hơn Bắn xa hơn lợi hơn tí Mà lên ma vũ thì thì thì, thì chống sóc đam được zone Lên cái nào anh em nhỉ? Lên cái nào anh em nhỉ? chung cái nào có cái lợi mà bây giờ mẹ phân vâng vân quá Còn bên kia thì con rô đang khỏe Còn bây giờ lên mà lên để chống thằng rôn á thì thì thì thì, thì bắn bắn con bát thì mình lại yếu à đẩy bát ý là mình biết đẩy bát ngon hơn rồi nhưng mà ý là mình đang mình đang suy nghĩ là thì lên ma nói chung có nó nó nó sẽ có cái ngon nó sẽ có cái lợi phải không ạ nó sẽ có cái hại phải không ạ lên này bác thì được cái bắn xa nhưng mà dễ chết đúng không lên ma vũ thì nó không bắn xa được như này bác nhưng mà nó lại sống được kiểu kiểu vậy còn đang suy nghĩ chơi được nha chơi chơi được nha gì gì hết cho em Hiếu với ông ơi Ui Không hồi máu được rồi Lát, lát, lát. về ông ơi về ông ơi về về về về về về về đứng góc bạc đẹp vãi Tao à. ờ. thấy lùn nét không? không thấy lùn nét không? Ba mình bố vô làm gì đâu Ba được bố mạnh cho để gì đâu. đâu em Chạy rồi Có con Nasus lên win nào Nasus lên win phải không à Chạy quá tìm mà hai con Nasus rồi I, I hate you I hate you Mẹ mày